vấn đề bây giờ tu mà chấm dứt tâm tỉnh luân hồi thì quá ít mà trong hàng ngày tất cả mà sự vấn đề luôn luôn tái sanh liên tục vì như vậy thì qua một quá trình thời gian lâu dài ấy, thì cái sự tái sanh sinh vật nhiều thì bắt đầu coi như là coi như là nhiều như vậy thì triển khai ở đâu cho hết trong vấn đề tương lai cái tại vì tái sanh thì quá nhiều mà trong vấn đề mà chấm dứt tâm tỉnh thì quá ít quá khó thì càng ngày sự tái sanh nó nhiều quá thì làm tại đi đâu hết thấy đi đâu hết con thấy rõ ràng như một cái đu đủ nhiều khi người ta đem mấy hộp ta gieo người ta trồng thôi như là ném cái đồng cái đống rác ở đâu đó nó không có lên được nó cũng nhân như quả nhiều duyên nó không đủ ngay khi đó nó hiểu tử từ trong nhân trong quả cho nên không phải là nó ra đời hết được nó thành ra mọi vật hết được nó ra mọi vật hết được thì thế gian này nó chặt hết còn gì còn vô cho nên thầy nói bây giờ cây đu đủ con không lý bây giờ con có cái, cái cây đu đủ có trái mà mỗi cái con bị gieo trồng hết khu đất con bắt đầu bây giờ nó mẫu riết nó đầy hết rồi không biết trồng đâu nữa <laughs> thì nhiêu đó thôi chứ bây giờ làm sao giờ có đất đâu mà đem đất ra trồng được nữa sao mà chừng một cái đu đủ là muốn trồng hết cái đám đất của con rồi mà giờ nó một dọc cái vậy rồi một cái này nó ra cây nữa cây nữa dọc nữa mấy con biết bao nhiêu nhân quả không cho nên cái yếu tử của nó quá nhiều nó cũng sanh ra nó chịu khổ đau trong thời gian ngắn để mình nhân với quả để trả thôi mà nó chết chứ đâu phải nó sống được đâu nó chưa thành cá mà chúng đã nuốt bụng hết rồi những cái trứng của nó ấy con đánh nảy mầm nảy mầm nó chết nảy mầm bệnh đàn mình đây nó mà nó lên bao nhiêu mà nó duy khi mà nó đã đầy như vậy rồi thì con thấy nó lên không có được nó sẽ bị diệt ngay từ cái trứng nước của nó thì bên cao là nó bị nắng khô chứ nó lên nó nổi đó là nhân quả chứ cỡ mà lên hết không biết bao nhiêu rừng mà đem hộp cái trào này mà gieo thì chắc đầy ngọc <laughs> coi như là cái nào nó cũng lên hết thật sự ra nếu mà con người trên hành tinh này mà phóng xuất ra những cái từ trường đó mà nó sanh ra được một con người nó đâu có phải chuyện dễ mà nhưng mà điều kiện nó bị khổ đau nó bị chết non chết nước hết điều là sanh ra hết không có đặt cái chỗ nào hết mà bị lép mà thầy những thế kỷ trước ấy, thì cái sự phát triển của loài người nó ở tốc độ bình thường thôi thế nhưng mà năm 50 năm vừa qua của cái thế kỷ anh ấy thì cái tốc độ phát triển của nó là lên gấp ba lần toàn cầu tức là từ 2 tỷ lên tới 6 tỷ thế là riêng một số các nước đặc biệt thí dụ như khu vực Đông Nam Á thì nó tăng trên 4 lần ngay những nước ta thôi mới cái lúc nào 15 16 triệu thôi mà đến bây giờ trên 80 triệu trong vòng 50 năm ấy ừ. vậy thì cái gì đã tác động thì cho có một sự đột biến về nhất khẩu trên toàn cầu như thế à, thì con thấy nó là nhân quả bạch thầy nhưng mà số nhân quả này nó như thế nào thầy có thể dạy chúng con nó cụ thể hơn chút nữa à cái nhân quả đó ví dụ như một cái cái cái duyên ác thì nó sinh ra nó càng sinh ra ở trong cái đất nước đó nó thọ lấy những cái quả khổ như đói khát hoặc là thiếu một cái này cái kia nọ mà cái nhân quả đó nó thiện nó đầy đủ do cái nhân quả đó mà nó sinh ra cái nước đầy đủ à, cho nên nó tùy theo mỗi cái điều kiện của nó như bây giờ tại sao đất nước chúng ta không còn giữ cái mực dân số vậy mà phải tăng nữa do cái chỗ nào do cái làm dục của người ta nhiều con hiểu rồi cái vật chất ăn uống nó sinh ra dục nữa à, người ta bây giờ nó ngồi khỏe quá làm việc khỏe quá nó sinh dục còn người ta hồi trước người ta ít dục là tại vì người ta cày ruộng người ta cấy nó mệt nhọc quá cho nên về người ta lo là chuối cái đầu người ta ngủ người ta không dục cho nên nó đâu có duyên mà nó hợp để mà nó sinh ra nhiều được vậy mà ông bà mình ngày xưa ông thấy một người mười đứa con hai mười mấy đứa con Nó như ông nội bà nội thầy đó là 14 đứa con mà cỡ vậy bây giờ cặp vợ chồng cứ 14 14 vậy thì cái số lượng mà nó tăng lên đến dân số Việt Nam thì có bao nhiêu kế hoạch quá là dẹp bỏ hết nó lép hết biết bao nhiêu nhưng mà mình không có thấy được cho nên mình tạo ra những cái nhân ác này kia để chết hiểu biết bao nhiêu cái sự đau khổ đó nó thì nó từ ở trong trứng nước nó ngăn ngừa nó diệt từ ở trong trứng nước ngăn ngừa của từng cái thuốc đến khi mà nó sinh ra nó nó nó, nó lớn lên chút ít ở trong bào thai thì nó mất nó bỏ đủ loại cái thế nó là cái nhân ác của chúng ta hiện tượng của những cái điều kiện ác của chúng ta do đó cái sự ác độc của chúng ta từ giết hại chúng sanh từ ăn thịt chúng sanh từ hung dữ đánh đập từ cái này kia cho nên chúng ta thấy những cái đứa trẻ những cái đứa sinh ra những cái mầm những cái yếu đều nó nằm ở trong cái ác pháp không nó không có thiện pháp thiện pháp thì người ta ngăn ngừa người ta không còn dục thì nó không còn dục vì đâu cần phải uống thuốc mà nó phải là sinh ra quái thai như cục thịt như thế này đó, tất cả những cái điều kiện mà chúng ta chỉ chạy theo dục rồi ngăn chặn để mình thỏa mãn cái dục chứ chưa phải là chúng ta ngăn biết hạn chế biết làm chủ cái dục đó nên tất cả những cái này đều là toàn. thì bắt đầu bây giờ đó mình phải triển khai cái đạo đức để cho họ thấy được cái lợi ích mà tự mọi người có sống đạo đức không lập của mình của chứ còn nếu đà này cứ càng vật chất bấy nhiêu thì những cái nhân quả chúng ta làm thì nó phải gánh chịu cho những cái cái con người sau của chúng ta những cái đứa trẻ kế tiếp trong hiện tại và mãi mãi đang có họ hưởng những khổ nào, trong cái thời đại bây giờ đó đạo đức nó không có mà cứ mãi cứ mãi làm cái điều ác thì buộc lòng nó phải sanh ra rồi mãi với những cái điều ác thì tức là phải chạy theo dục mà dục thì nó phải dục có dục này dục kia chứ đâu phải là một thứ dục mà cái ái dục sắc dục thì mấy con thấy nó nó như thế nào nó phải tiếp tục nó sanh chứ mà nó sanh thì mới nhiều quá thì chúng ta hoảng sợ rồi chúng ta phải tìm mọi cách ngăn chặn mà không ngăn chặn cái dục chứ mà lại ngăn chặn cái chuyện mà không cho sanh con thấy bây giờ người ta kế hoạch quá gia đình là người ta ngăn chặn cái cái chuyện sanh chứ người ta đâu có kế hoạch quá gia đình bằng cách ngăn chặn cái cái tâm dục của mình đâu để dục để dục đủ thứ hết nghĩa là ăn mặc hở hang để khiêu dâm ngựa dục rồi để chạy theo dục nhưng mà bây giờ sợ nó sanh đông quá nó không có đủ sớm cho nên bây giờ phải móc thai bỏ thai nào kế hoạch quá gia đình bằng cách uống thuốc bằng cách chích thuốc đủ loại phải không mình tự mình mình làm khổ lấy mình mà mình không biết cái gốc mình không biết cái gốc mình ngăn chặn cái đó cái nạn gian mãn mình sợ mà mình ngăn chặn cách rất sai lầm mỗi giờ nhà nước biết cách nào hơn có biết sách đạo đức đâu chứ chúng ta biết được chúng ta học được chúng ta biết được ờ cái thân này bất tỉnh vô thường những cái điều mà chúng ta chạy theo cái dục đó nó nhơ nhuốc nó này kia nó làm chúng ta ớn nhiều khi chúng ta phải học thấu suốt rồi chúng ta phải à, tập những cái quán tưởng về cái thân bất tỉnh của mình nó làm chúng ta tứ cái thấm thấm nhường được nó ngao ngán nó thấy cái sắc dục nó quá sợ hãi tự nhiên nó ngăn chặn hết tất cả mọi cái này thì trong nước của chúng ta đâu có cái dân số mà đến mức độ mà báo động mà thầy à, nhìn ở Việt Nam mình á đi ra đường khắp nơi thấy nó còn nhìn thấy còn còn nhìn thấy còn tốt rồi đi qua Độ mà thầy nhìn thấy ghê lắm tối nào á là người ta ngủ ở sân ga hay bến xe thì nhạc sáng ngày rồi coi như là mùi nước thân nước biển đầy người ta sống không nhà không cửa nhiều lắm cạn rác vừa rồi như cỡ mình đó là cả hàng ba mươi năm người chết mới này chết chết vì rác không cho nên bởi vậy người ta sống mà giống như gà như gì chứ đi ra bến tàu cái tàu hỏa mình đi là không biết đường nào đi nhiều ga lắm mà người giống như là tăng trường như học sinh tan trường buông ra tàu ra tàu nữa vậy mà dơ dái vậy mới thấy là khủng khiếp người không có ăn nữa. nắng hạn cái là không có gì ăn này chết đói trời nắng lên cái là chết nắng mà trời rét như mình vừa rồi mấy trời rét vừa rồi mặc áo ấm là đã chết bao nhiêu trăm người bên đó vì rét tối ngủ thì trùm cái bao bố vào đầu luôn nằm ở ngoài bến ga bến tàu khắp nơi cho nên nhìn ở bên như nước Ấn Độ là thấy cái chợ nhân quả nãy sinh ở đó là tới kinh hoàng Chứ được trường đạo có những trường hợp nào mà cực ác quá là không tới thành đạo được đạo Chứ là cực ác quá ví dụ như là thích chân như là thích lê hay là bên bốt thì nó cực ác quá giết quá thì không không bị tái sanh à, ác quá thì nó hoại diệt luôn cái thế giới chứ nó ở đó mà tái sanh nó đâu cần tới thành nó bởi vì ác cái từ trường ác toàn ác không á thì nó sẽ hoại diệt cái, cái, cái, hành tinh mình liền do chính con người mình nó chỉ cần ném bom nhau là nó cũng hoại diệt luôn bây giờ nó đang trên cái đà mà có thể nó, nó sắp sửa nó hoại diệt nếu mà trên cái đà ác pháp này thì cái hành tinh chúng ta nó không có trọn vẹn nó sẽ hoại diệt con người chúng ta nó theo thành những con nó không thành con người chúng ta như thế này còn ác pháp nó sẽ thành con người khác hơn nữa cái môi trường đó mà con thấy từ cái cái chỗ mà con sâu bình thường người ta phun thuốc lề phải không để ngừa nó đừng ăn lúa là đậu mà à, sau thời gian ngừa nó lại sinh ra có một cái loại sâu nó không có sợ thuốc đó nữa phải thay đổi thuốc mà con sâu thấy ghê gớm hơn hồi đó con sâu nó có hai cái râu bây giờ nó bốn cái râu không nó mà lông lá nó còn ghê gớm nữa chứ à, mình ngừa thuốc độc lại nó hơn nữa cho nên nó càng ác đó thì nó sẽ sinh con người khác chứ nó không phải không sanh nó sanh con người ác độc hơn mà trong cái ác độc đó nó lại tự hoại diệt nó hơn cho đến cuối cùng nó sẽ diệt nó nếu cuối cùng thì nó càng ác thì nó đủ sức mà nó bây giờ thầy nói bây giờ nó có số vô vi tử đi nó dập nước này tan nát nó dập nước kia tan nát tới nó nó cũng tan nát luôn thì nó hoại diệt chứ sao con người chúng ta sẽ hoại diệt à, nó hoại diệt tức là nó nó nó nó nó, nó hoàn toàn là nó nó không còn nhưng mà cái môi trường này nó nó, nó hoàn toàn là con người mình không có còn có cái lớp cái người của mình không còn có nữa kêu là nó hoại diệt con người của mình nhưng mà nó thay đổi một con người khác một con người khác thì nó nó thành như con vật ác vật thôi nó khác rồi cũng như bây giờ nó tạm cột không nó không còn có <laughs> hết con người rồi và thầy vậy là con người gặp với nhau có thể là cắn xé nhau cắn xé nhau bây giờ cái răng của con người có lúc bây giờ đó con người của mình bây giờ là con người nó vừa ăn thịt được mà nó vừa cho nên cái răng anh nó không dài, nó vừa ăn không học được vườn cái cây được mà tới chừng mà có con người mà nó động hại hơn á cái răng manh nó dài xuống như thế này nó đâu nó nó cắn nhau nó xé nó đâu cần <laughs> nó đâu cần gươm đau như mình nữa để gặp nhau cả nhau luôn ừ. thì nó còn dữ tợn hơn nữa không cái cái cái hiện tượng của ác pháp là con thấy những con vật ác nó đều có cái tướng nó rất là dữ con vật nào mà hung dữ thì con thấy nó có cái tướng dữ con cọp sao nó không có lông cắn như con mèo à, hoặc là như con con, con chó nó lại có răng của ri nó làm mình thấy ớn thiệt chứ đâu phải không con phải không mà con beo thì nó có lốm đốm lốm đốm nó cũng dữ sợ nó cái hình hình sắc của nó là nó tượng trưng cho cái tâm nó cũng dữ ừ, thì cái tướng của nó thì cái đặc tính của nó nó phải theo cái tướng của nó nó có khác gì cho nên con người mình giữ quá thì bắt đầu nó bắt đầu đầu nó mọc sừng mọc nanh hoặc là những cái nó ra dài lên thì bây giờ đâu con người kiến con người cũ thì không còn còn mà cái con người mới thì đó tức là nó thay thay đổi rồi cái môi trường sống không bao giờ giảm cái sự sống đâu không bao giờ nhưng mà nó khắc nghiệt hơn ví dụ nó lạnh quá thì ở cái chỗ lạnh đó, nó cũng sanh ra cái loài lạnh chứ nó không phải nó không sanh cũng như những cái loài vật mà ở cái đất nước mình mà đem qua bên liên xô ba bữa chết queo hết rồi à. nó tự đó ở cái môi trường đó nó sẽ sinh ra cái loài vật đó nó chống lại cái lạnh đó nó tương nó, nó, nó thích nghi với cái lạnh đó nó mới sanh ra được à, cho nên nó thì bắt đầu bây giờ nó mình giữ quá thì con người của mình mất tiêu hết nó chết hết thì nó thay thế lên cái loại người khác bởi vì nó môi trường sống chứ đâu phải môi trường chết đâu mà nó chết rồi các con cứ nghĩ tưởng mấy con cứ nghĩ chắc có lẽ cái đất mình nổ tung cái thầy nói bây giờ cho nguyên tử nó nó giật nó giật nát cái trái đất này chết hết con người hết sạch đi thì mai mốt nó có cái loài người ghê gớm lắm mình nó có lông mà mình làm gì nó khỏi cần mặc quần áo không thầy nói điều đó là cái môi trường sống nó phải sanh ra bị cái bom nguyên tử nó chất trả tiếng nó độc thầy nghe nói như thế này cái lò nguyên tử của liên xô nó, nó, nó bị xì đi à, bắt đầu bây giờ nó ừ, một thời gian sau người ta đến trời đất ơi cái con chuột nó bằng con heo à, mà nó lợi nó cắn cái bánh xe hơi của người ta quá trời cái con chuột nó bằng lớn bằng con heo rồi đó, là con chuột tại vì cái chất độc mà nó giữ ghê gớm lắm còn con kiến nó bằng cái xe tăng xe tăng con kiến càng mà nó giữ được <laughs> thì cái vấn đề đó người ta nói chứ thật ra mình đọc ở trên báo chí mình nghe nói chứ còn mình chưa có biết nhưng mà chắc chắn là thầy nghĩ rằng chắc chắn trong vấn đề mà môi trường quá ác môi trường quá độc thì nó lại sanh cái loài độc không có gì khác thì rõ ràng là bây giờ người ta ác biết rồi người ta diệt đấy cái, cái, cái loài người của chúng ta hiện giờ nó có thiện ác thì nó sẽ thành toàn cái người ác chứ bây giờ thật sự là trong con người chúng ta có thiện ác người nào cũng có bởi vì cái con người chúng ta là có thiện ác do có thiện có ác mà đạo phật nó ra đời để chúng ta ngăn ác diệt ác sanh thiện sanh tự thiện nó có ý nghĩ của con người nhưng mà tới chừng mà con người này nó toàn ác không thì chắc chắn không có còn ngăn ác gì cả bị toàn ác nó không còn thiện rồi nó gặp nhau cắn xé nó không còn nghĩ ai nữa nó chỉ nghĩ nó thôi thì chừng đó thì đạo phật cũng đâu có phải là cái chân lý của nó nữa đâu cái chân lý của loài người trong hiện tại của chúng ta mà nếu duy trì cái con người này thì nó còn cái chân lý này chứ cái loài người này bị diệt hết rồi thì cái chân lý này nó không còn ở đây nữa không còn nhưng mà con người của mình là con người tốt không có thiện của cho nên vì vậy đạo Phật ra đời để giúp chúng ta duy trì cái, cái sự sống của nó đem lại sự bình an cho trái hành tinh